Hello, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đường Hạnh và hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2022 Hạnh cùng với những người bạn uh, trong nhóm đọc sách buổi sáng của mình à, vừa hoàn thành à, chuyến du lịch Singapore uh, cách đây 3 ngày uh, cũng là kỷ niệm 4 năm thành lập câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng cùng với gần 200 uh, các anh chị em thương nhân kinh tế cả trong nước và quốc tế có tụ họp uh, về Singapore để kỷ niệm thành lập 4 năm câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng và hạnh thì cũng là những người đầu tiên một trong những người đầu tiên à, học tập phát triển tư duy trí tuệ cùng với cả câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng từ ngày đầu tiên là những ngày là tháng 6 năm 2018 và trước đó thì hạnh cũng uh, có tự mình uh, xem những cái livestream uh, à, của cô trần dung ở trên facebook uh, cũng như là được ứng dụng thì hạnh thấy cái kết quả rất là tuyệt vời thì công việc kinh doanh của hạnh phát triển hơn à, doanh số tăng lên có nhiều khách hàng đến gõ cửa mua hàng hơn và khách hàng dễ tính hơn và làm cho cái lợi nhuận của hạnh tăng lên à, cái việc mà hạnh ứng dụng bộ công thức của nguồn lực và cũng như là ứng dụng sức mạnh tiềm thức mà cô trần dung chia sẻ thì à, hạnh cũng đã đạt được cái mức thu nhập gấp đôi gấp ba à, có những thời điểm còn gấp năm à, còn có những thời điểm cao hơn thì là có gấp tận ba mươi bảy năm lần cơ à, cái kết quả của hạnh thì rất là tốt à, và hạnh cảm thấy à, câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng là một cái môi trường à, rất là tuyệt vời và khi mà mình à, liên tục à, tham gia vào môi trường câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng cũng như là ứng dụng công thức hút nguồn lực à, ứng dụng sức mạnh tiềm thức mà cô Trần Dung chia sẻ thì ngoài cái việc là công việc kinh doanh à, thuận lợi hơn à, phát triển hơn thu nhập tăng lên thì hạnh cũng thực hiện được một trong cái à, mục tiêu mà mình rất là khát khao khi mà mình còn ngồi đây ngồi trên ghế nhà trường khi mình còn rất là trẻ đó chính là đi du lịch vòng quanh thế giới <clears throat> và sau khi mà ứng dụng thì ờ, hạnh cũng ờ, đã tự chi trả cho mình tất cả những cái chuyến đi uh, du lịch của mình uh, và tính đến bây giờ thì hạnh cũng đã đi được bốn nước rồi uh, hạnh đã đi được thái lan này hai lần nhật bản này hàn quốc này uh, rồi uh, singapore và uh, có hai chuyến năm sao ở trong nước đó thì um, tất cả những cái chuyến du lịch của hạnh thì đều là đi năm sao à, đều là đi năm sao và tất cả những cái chuyến du lịch thì đều là gì hạnh tự chi trả tất cả các chuyến đi đó à, hạnh không có xin bố mẹ một nghìn một đồng nào anh chị nhé à, và à, hạnh cũng rất là mong muốn là chia sẻ à, cái điều tuyệt vời này đến cho nhiều những người bạn của hạnh hiện tại à, và sắp tới đó thì chúng ta hãy à, tự đi trên đôi chân của mình đúng không à, thực hiện được tất cả những mục tiêu của mình triển trí tuệ và cùng với cả câu lạc bộ giáo dục tài chính tự do của chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới à, và bây giờ thì mọi người cùng à, xem lại những cái hình ảnh mà hạnh đã đi du lịch trong những năm vừa qua à, tính đến bây giờ thì um, hạnh mới học tập tại câu lạc bộ thì cũng được hơn 4 năm thôi anh chị mới có hơn 4 năm thôi à, bắt đầu bước sang năm à, bước sang năm thứ năm thôi đó nhưng mà trong 4 năm đó thì có rất rất là nhiều à, những cái kết quả ngọt ngào à, đã đến với hạnh và hạnh tin chắc rằng bất cứ một anh chị nào khi mà uh, tham gia vào môi trường câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng một môi trường rất là kỷ luật yêu trí tuệ uh, chăm chỉ làm kinh doanh uh, thì các anh chị đều có thể đạt được tất cả của cái mục tiêu uh, trong cuộc sống của mình và bây giờ mọi người